Hoài Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên Vàng Cổ. Vậy là đã qua 3 ngày Tết xâm vầy bên gia đình, có lẽ giờ đây rất nhiều người trong số quý vị đã sửa soạn để sớm quay trở lại với công việc thường hàng rồi phải không ạ? À? Nhân đây, Hoài Giang cũng xin kính chúc quý vị mùng 4 Tết Quý Mão thật ý nghĩa, vui vẻ và bình an. Cũng mong quý vị sẽ thường xuyên cập nhật tin tức mới được đăng tải hàng ngày trên kênh Duyên Vàng Cổ quý vị nhé. Quay trở lại với chương trình, ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý nào? Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Các nhà tăng lễ trên khắp Trung Quốc liên tục tuyển người số lượng lớn trong dịp năm mới. Kính thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin trong gần một tháng qua, các nhà tăng lễ trên khắp Trung Quốc đã chật kín người, thi thể chất đóng và các lò hỏa táng đã hoạt động hết công suất. Đồng thời, nhiều nhân viên nhà tăng lễ đã bị nhiễm COVID-19 nhưng họ vẫn phải đi làm kể từ tháng 12 năm 2022, những khó khăn trong việc khám chữa bệnh, đợi lịch hỏa táng và bảo quản thi thể đã trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Vừa bước sang năm 2023, một số nhà tang lễ đã đăng thông báo tuyển dụng, chẳng hạn như thời gian đăng ký tuyển dụng của nhà tang lễ Nghi Tân ở Tứ Xuyên là từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 1. Nhà tang lễ ở quận Lâm Bình, thành phố Hàng Châu là từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 1. Các cơ quan dịch vụ tăng lễ sẽ tăng nhân sự không chỉ vào đầu năm 2023 mà ngay từ đầu năm 2020. Khi dịch bệnh bùng phát, tổng số nhân viên của các cơ quan dịch vụ tăng lễ ở Trung Quốc đã chuyển từ giảm sang tăng. Việc kinh doanh nhà tăng lễ đã bùng nổ trong một thời gian dài. Vào tháng 8 năm 2022, trang web Today Headline của Trung Quốc đưa tin một số nhân viên ngành tăng lễ tiết lộ rằng trong hai năm đầu tiên của dịch bệnh, ít nhất còn có nửa năm là được ngơi tay. Còn năm 2022, tháng nào cũng là mùa cao điểm. Họ bận đến mức không được nghỉ phép năm. Vào năm 2022, ngành tăng lễ ở khắp nơi tại Trung Quốc đều tuyển người. Điều này hoàn toàn trái ngược với tình trạng suy thoái và sa thải nhân công của các ngành khác do dịch bệnh. Ví dụ Tennis In, nhà thân lễ ở quận Kim Sơn, Thượng Hải đã tuyển dụng 15 người vận chuyển thi thể. Các cơ quan tang lễ trực thuộc Cục Dân chính Thiên Tân tuyển 50 người. Trong khi đó, Trung tâm Dịch vụ tang lễ Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông đã tuyển dụng 74 người, bao gồm cả những người di chuyển thi thể vào quản lý nhà xác. Gần đây, trước sự bùng phát của dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục, các nhà tang lễ ở nhiều tỉnh, thành phố đã mua và lắp đặt lò hỏa táng. Theo các thông báo đấu thầu đăng tải trên website chính quyền của nhiều tỉnh thành, từ tháng 1 đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 37 hồ sơ mời thầu liên quan đến lò hỏa táng. Đêm giao thừa bất ổn tại đại lục, nhiều đám cháy từ nhỏ đến lớn bùng phát khắp nơi, lính cứu hỏa làm việc hết công suất. Thưa quý vị, năm nay quả thực Trung Quốc đã phải đón một dịp Tết vô cùng bất ổn. Vào đúng đêm giao thừa, khắp nơi đã bùng phát đám cháy từ nhỏ tới lớn. Đúng đêm ngày 21 tháng 1, có một đám cháy lớn đã bùng phát trên đường Shenli, Minhang, Thượng Hải. Có thể thấy, đám lửa lớn bùng phát khiến ngọn lửa đỏ rực bùng cháy dữ dội dưới bầu trời đêm, khói dày đặc cuồn cuộn bốc thẳng lên bầu trời. Đến lúc 2 giờ sáng mùng 1 Tết, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một khu chợ ở Trạm Giang, Quảng Đông. Trong video, ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy trên một khu vực rộng lớn dưới ánh đèn đêm và khói cuồn cuộn được tạo ra lan khắp bầu trời. Vào ngày 23 tháng 1, tức ngày 2 Tết, một vụ hỏa hoạn xảy ra ở cầu Sangu ở Lanxi, Hồ Nam. Hàng chục xe cứu hỏa đã đến tham gia chữa cháy. Trước đó vào ngày 20 tháng 1, một ngày trước đêm giao thừa, một đám cháy đã bùng phát tại chợ bán nhu yếu phẩm hàng ngày NGBC ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Xe cứu hỏa được điều động đến cùng những tiếng lửa cháy lớn, cho thấy đám cháy rất đáng sợ. Chưa hết, cũng vào đêm giao thừa của Trung Quốc, một đám cháy đã bùng phát tại tòa nhà sàn ở cổng Nam, thành phố Phúc Tuyền, Kiềm Nam, tỉnh Quý Châu. Tòa nhà đi rao trong đêm bốc cháy dữ dội, lính cứu hỏa đang gấp rút dập lửa và cứu nạn. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc đều không thông báo cụ thể về số liệu thiệt hại trong các đám cháy này, cũng như ít đề cập thông tin liên quan đến các vụ hỏa hoạn kể trên. Và có vẻ như họ đang cố gắng giữ một không khí đón Tết vui tươi, đầm ấm, bình yên như đã yêu cầu, không cho phép lan truyền tâm trạng u ám trong dịp đầu xuân năm mới trước đó. Tết tài ương, nhiều người bất ngờ đầu quỷ ngay giữa đường phố trên khắp Trung Quốc đại lục. Theo Washington, một trang thông tin nước ngoài chuyên cung cấp thông tin chân thực về Trung Quốc đại lục, mới đây đã tổng hợp và đưa tin. Trước và trong dịp Tết Nguyên đán, người dân ở nhiều nơi ở Trung Quốc đại lục bất ngờ ngã lăn ra đất. Có người còn tử vong ngay trong toa tàu điện ngầm ở Thượng Hải. Một số cư dân mạng cho biết, điều này đã trở thành một cảnh tượng rất quen thuộc, thật đáng sợ một đoạn video được đăng tải trên Twitter cho thấy vào ngày 15 tháng 1, trên chuyến tàu T25 tại ga Nam Thượng Hải, một hành khách bất ngờ ngất xỉu khi vừa lên tàu và viết Nhân viên đang tiến hành hồi sức tiêm phổi cho nấy. Một đoạn video khác cho thấy, vào ngày 18 tháng 1, một người lớn tuổi ở Yemen, Nội Mông cũng đột ngột ngã xuống mặt đất ở trong nhà. Có hai đứa trẻ tới gần gọi dậy, nhưng không thấy người ngã phản hồi. Chưa hết, trong một đoạn video cho thấy vào ngày 19 tháng 1, hai ngày trước đêm giao thừa, tại một địa điểm chưa xác định tại tỉnh Quảng Đông, quay được cảnh một người đàn ông nằm bất tỉnh nhân sự trước cửa một nhà vệ sinh công cộng. Đến ngày 21 tháng 1, trên sân ga ở xe lửa Phụ Dương An Huy, camera cũng quay lại được cảnh một người đàn ông đang xếp hàng lên tàu, bỗng bất ngờ ngã quỵ xuống đất và phải một người phụ nữ khiến mọi người đều giật mình hoảng hốt. Vâng, kính thưa quý vị, hiện tượng này vốn dĩ không phải mới ở Trung Quốc đại lục trong suốt 3 năm qua. Tuy nhiên với số lượng nhiều và dày đặc, cũng như khắp nơi như những ngày qua thì quả thật là bất thường. Trước những thông tin này, cư dân mạng Modan cho biết, sau khi các biện pháp phòng chống dịch bệnh được dỡ bỏ, mọi người lại ngã xuống đất, nhiều người ngã xuống đất và tử vong sau đó. Mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh vẫn như trước và có vẻ như ngày càng gia tăng. Cùng chuyển qua một số tin tức khác, sau 3 năm, hơn 200 khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đã trở lại thành phố Nha Trang. Vào lúc 6 giờ 10 sáng ngày 23 tháng 1, tức mùng 2 Tết, chuyến bay số hiệu VG531 của hãng hàng không Vietjet mang theo 214 hành khách cất cánh từ sân bay quốc tế Thành Đô, Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là chuyến bay chở khách du lịch Trung Quốc đầu tiên đến Khánh Hòa sau 3 năm ngưng trệ vì dịch bệnh. Bà Lê Thị Hồng Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ga Quốc tế Cam Ranh cho biết, sau chuyến bay nói trên, vào ngày mùng 3 và mùng 4 Tết sẽ có thêm các chuyến bay từ các tỉnh An Huy, Hồ Nam đến Khánh Hòa. Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 23 tháng 3 năm 2023, hãng hàng không Vietjet cho biết dự kiến tổ chức khoảng 35 chuyến bay đưa khách Trung Quốc từ 3 tỉnh Tứ Xuyên, An Huy và Hồ Nam đến Khánh Hòa với tần suất 4 đến 5 chuyến bay trên một tuần, mỗi chuyến dự kiến sẽ có 180 đến 220 khách du lịch Trung Quốc. Các hãng hàng không China Southern, Vietjet cũng đã có kế hoạch mở đường bay từ các thành phố lớn của Trung Quốc đến Khánh Hòa từ cuối tháng 3 năm 2023. Chuyện hy hữu mùng 3 Tết, người đàn ông sâu số nằm trong nhà vẫn bị xe tông trúng tử vong. Kính thưa quý vị, tại Đắk Lắk, Việt Nam vào ngày hôm qua cũng xảy ra một câu chuyện đáng buồn, một vụ tai nạn khiến một người đàn ông ngủ trong nhà tử vong tại chỗ. Cụ thể, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24 tháng 1, tức mùng 3 Tết, trên tuyến đường liên thôn đoạn qua thôn Tân Lập, xã Ekapam, huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Viết Hùng, sinh năm 1967, ngụ thôn Tân Lập, xã Ekabam, đang điều khiển ô tô VinFast mang biển kiểm soát 47A35708 trên đường liên thôn thì bất ngờ bị mất kiểm soát, lao vào nhà dân bên đường. Lúc này chiếc xe lao với tốc độ cao, tông bay vào tường rồi tiếp tục lao thẳng vào nhà, tông sập tường ngoài và tường trong trong phòng khách. Vào thời điểm này, nạn nhân xấu số là một người đàn ông sinh năm 1966, ngụ thôn Tân Lập đang nằm ngủ trong nhà, đã bị ô tô tông vào và khiến tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe con nằm giữa phòng khách và chiếc xe ô tô còn tông sập thêm một tường của phòng ngủ mới dừng lại. Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra phát hiện tài xế vi phạm nồng độ cồn. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng và hai căn nhà dân bị tông sập tường, hư hỏng nhiều vật dụng